Góc tấu hài cực mạnh, ông Hoàng phòng vé Ha Dung Hu bị nhắn tin thả thính, tống tiền 29 tỷ. Cách đây không lâu, tài tử Ha Dung Hu đã bị hacker tấn công điện thoại di động, và đánh cắp thông tin riêng tư. Đây là tình huống khá nghiêm trọng, khiến các fan vô cùng lo lắng cho nam diễn viên. Tuy nhiên, mới đây khi đi stack tung đoạn tin nhắn giữa Ha Dung Hu và hacker, thì người hâm mộ lại dở khóc dở cười, vì giọng điệu nhắn tin của hai bên trông chẳng khác gì kẻ tống tiền, và người bị tống tiền, lại còn như đang thả thính, quan tâm nhau chẳng khác gì cặp anh em thân thiết. Cụ thể, hacker đã đưa ra cái giá là 1,5 tỷ won, gần 29 tỷ đồng để giữ kín toàn bộ thông tin cá nhân mà hắn đánh cắp được từ điện thoại của nam tài tử. Tuy nhiên, Ha Dung Hu lại không hề tỏ ra lo lắng hay mất bình tĩnh, mà vừa tìm cách hòa hoãn, vừa giữ thái độ lịch sự, Cách ứng phó của anh không chỉ khiến tên hacker không làm càn, mà còn câu giờ giúp cảnh sát điều tra và tóm gọn tên này. Dưới đây là tổng hợp những đoạn tin nhắn trao đổi giữa Ha Dung Hú và hacker đang nắm giữ thông tin cá nhân trong di động của nam diễn viên, khiến fan cũng phải chịu thua vì đọc đến đâu buồn cười đến đấy. Mình có cái này thắc mắc muốn hỏi bạn được không? Dạ mời anh. Sao bạn hết mình được? Kiểu sao chép điện thoại thôi anh. Bạn tự làm hả? Dạ chuyên ngành em là câu á. Mình gọi bạn thế nào được? Câu nhà anh, bạn câu đang ở nước ngoài hả? Ca tóc hiển thị ở Mỹ nhưng em vẫn ở Hàn Quốc. Vậy đó hả? Nếu muốn tìm vị trí của em thì nó hiển thị khắp thế giới luôn. Bạn tưởng mình đi search hả? Mình không có quan tâm đâu. Anh Dung Hu đang quay phim hả? Cái gì không liên quan em sẽ không nói nữa. Khi nào rảnh anh rep em? Ừ, mình đang rảnh nè. Vô chuyện chính nha anh. Ừ, bạn nói đi. Em sưu tập nhiều dữ liệu của celeb và chính trị gia lắm. Con số mong muốn của em là 1 tỷ 500 triệu cuôn. Nhiều quá. Con số không nhỏ nhưng với khả năng của anh thì có là bao. Bạn lục banh điện thoại mình chắc cũng biết. Mấy cái đó có lộ cũng không ảnh hưởng gì mình về mặt pháp lý. Mình nói chuyện giá trị cái điện thoại đi. Tại sao lại là 1 tỷ rưỡi? Giá trị cái điện thoại đâu tới 1 tỷ rưỡi. Đó là giá trị địa vị của anh Dung Hu. Bạn nói gì vậy? Mình chả hiểu. Anh nghĩ con số đó là lớn quá hả? Tất nhiên, mà hôm nay mình đi làm 14 tiếng. Ngủ giấc dậy rồi tuần sau nói tiếp ha. Dạ em xin lỗi, anh nghỉ ngơi đi. Đáng chú ý là khi đoạn tin nhắn được tung ra, ai nấy đều phải bật cười khi đọc bởi thái độ của tên hacker này, không hề giống một kẻ tống tiền. Thay vào đó, hacker xưng hô rất lễ phép với Ha Dung Hu, không những luôn chờ nam diễn viên hoàn thành xong công việc, mà còn lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên. Dù không muốn ăn thì cũng phải ăn đủ bữa chứ anh. Bạn đang chọc điên mình đó. Không, mình khó chịu á. Em không có ý đó. Bạn nói phải tin tưởng nhau thì bạn cũng phải biết điều chứ. Cả ngày bạn ra vẻ cứng rắn này nọ. Tưởng ngon hả? Anh đừng hiểu lầm em. Em chỉ muốn anh giữ sức khỏe sau một ngày lao động mệt mỏi thôi mà. Ừ, vậy thôi. Mình nói chuyện thoải mái nha. Dạ tùy anh. Mày nghĩ thử coi. Dạo này ngày nào anh cũng ghi hình, quảng bá. Đây có phải lúc anh trả giá với mày không? Anh phải nghĩ xem bây giờ bên nào đang cấp hơn chứ. Em không phải chân làm phim nên chẳng hiểu gì hết á. Thì ý anh là từ từ nói chuyện đi. Một tỷ ba đâu phải giấy lộn. Anh phải bán ruộng cải, ruộng bông để mà trả cho mày đó. Mà thôi anh cho mày ruộng cải luôn nè, mày tự đi mà bán. Anh xin lỗi vì đã chửi thề. Em chỉ muốn biết anh Dung Hu có ý định thương thảo hay không thôi. Em không có nói anh phải chuyển khoản liền. Không sao nha, tại tính em hơi gấp. Anh biết, nhìn mày gấp lắm, sẽ tốn một ít thời gian đó nên phải bình tĩnh nghĩ thật kỹ. Vâng, anh đi làm cũng phải giữ sức nha, em cũng biết điều lắm. Mặt cười, bốn ngày nữa đến hạn chuyển tiền. Mặt béo, xin lỗi bro, thật sự bốn ngày không kịp đâu. Anh tính sao đây? Mày cũng xui là lại liên lạc ngay lúc anh bận nhất năm. Kẻ may mắn là kẻ biết chờ đợi. Hình như là một câu trong kinh thánh, nhưng vì em là trẻ mồ côi nên em không tin vào tín ngưỡng. Ừ, em tin vào định mệnh, em tin anh với em là định mệnh. Vậy thì phải làm điều tốt chứ. Đến Chúa cũng ban phúc mà. Anh đau lòng quá. À mà mày đổi avatar đi. Sao vậy? Avatar mày tạo cảm giác khó cần. He he vậy em đợi anh đến ngày 19 nha.